Anh nhớ em, nhớ nụ cười Nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi Nhớ bước chân kiêu xa gót ngà Nhớ tất cả những gì là của em Và anh thầm ước Anh sẽ như là chiếc hương Để được em soi Được em ngắm ngay khi thức dậy chiếc son môi để được em đôi ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế và anh thầm ước sống chiếc mong được bên em đi khắp nơi anh ước là anh trăng để chiếu soi lối em về anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi tình yêu anh dành cho em và anh còn ước giống chiếc khôi được em ôm trong giấc anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình anh ngược chỉ có thể miễn sao em được vui với anh không gì có thể thay thế em anh nhớ em nhớ nụ cười nhớ ánh mắt nhớ cả bờ môi nhớ bước chân kiêu xa gót ngà nhớ tất cả những gì là của em và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc hương để được em soi được em ngắm ngay khi thức dậy và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để được em bôi ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế và anh thầm ước xong chiếc bóng được bên em đi khắp nơi anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về anh ước chỉ có thế mãi bên em người em ôm trong giấc mơ anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình anh ngược chỉ có thể miễn sao em được vui với anh không gì có thể thay thế em và anh thầm ước giống chiếc bóng được bên em đi khắp nơi anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về anh ngược chỉ có thể mãi bên em người còn nước sông chiếc khôi được em ôm trong giấc mơ anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình anh ước chỉ có thể miễn sao em được vui với anh không gì có thể thay thế em